ngày mai em mặc váy cưới sao giờ bỏ mặc anh ra đi chút nào thân đã bầu trời nước mắt chia lẻ cay đắng chúng nhắm cười giờ sẽ đeo tay ai Tấm thiệp mừng làm sao xóa được tên nhau mất hết hy vọng chút xót anh mang một đời biết yêu em anh một cả thế giới đi tìm anh nghe thu lại trong trái tim nay vỡ tan rồi kết thúc trong sự lặng im giờ nhất cuối cùng đã xảy ra Yêu thương sau bao năm kết thúc thật bất ngờ Chờ đợi là sự tan nhẫn Thoáng nghĩ đau lòng mà nước bắn rơi Người thùng thương yêu đậm sâu Bóng hoa thành người sâu Buông tay nhau không phải do hết yêu Đâu ai chia tay đến đâu lại vì cười Chỉ là một người thay đổi chúa gì mà chẳng thể giữ được phận tổn thương để lại trong tim nhưng biết sao ta phải giờ thầm rơi những giọt lệ đau đớn nhất lại vẫn nhớ khi yêu sai mình giữ được phận tình thương để lại trong tim nhưng mà sao ta phai ngày mai em mặc váy cưới sao giờ bỏ mặc anh ra đi chốt nào khát ép bầu trời nước mắt chia lẻ cay đắng chẳng em cười giờ sẽ đeo tay ai tâm thiệt mình làm sao xóa được tên đau mất hết hy vọng tôi xót ta rồi kết thúc trong sự lãng phí nỗi đau từng cùng nhau hai yêu thương nên bao giờ thùng rơi những giọt lệ đau đớn nhất là vẫn nhớ khi yêu sai một người ngày mai em mặc váy cưới sao giờ bỏ mặt anh ra đi chốt nào cánh nắng bầu trời nước mắt trên lệ cay đắng chúng nhân cười xả rồi đeo tay ai tâm thiệt mừng làm sao xóa được bên nhau mất hết hy vọng dù sao